chào tất cả các bạn đã đến với kênh youtube của Tiên Vi Các bạn nào nhớ đăng ký kênh cũng như là xem Tiên Vi đánh hay thì các bạn nhớ đăng ký kênh À thì đâu phải tránh multi nó ra đội tránh Đánh thấp rồi, đánh thấp rồi, đánh thấp rồi. 1 phút 30 giây rồi đấy. ý dừng ở xuống ganh Retreat. First blood. Nature's grace. Đang được đây rồi. Hear the call of the force. Dừng ở đây này, dừng ở đây. Đẩy lên, đẩy lên, đẩy lên, đẩy lên. Đẩy lên đi anh em, đẩy lên đi. lên từ giải tiếp choáng này choáng hai đứa này kìa hay kìa vã chém hay ok choáng hai đứa máu đây không phải sợ máu đây We are all part of a greater whole. Chưa có máu, đẩy nó ra thì được để em để thấy trợ thủ thế nào trời ơi không bốn rồi đấy năm kill thì là có bốn mạng Hear the call of the forest. Đẩy lên luôn, AD đâu dùng chiêu cuối luôn. Dùng chiêu cuối đây, dùng chiêu cuối đây AD đâu rồi. À, chưa chết được đâu AD chưa chết được đâu Ao được Này hơi nhầm lẫn rồi đấy Chúng nó tự ngon ăn We are all part of a greater whole. Triệu Vân lên, Triệu Vân lên. <laughs> Nghĩ rồi. Bắt đầu có rồi Chú choáng con mít nó đi luôn này Từ từ núp bụi đi thằng rát Pursue the enemy d Ultimate Nature's grace Tread lightly in the sacred grove Rát đấm được cái ghê đây Kéo dòng em được luôn Feel better? Xong full cây máu thôi. Quá. Spirits of the wood, guide me. Tartarus. Con này nó đẩy mình cận. À đây đẩy cho kìa. True shot. Nó đang chơi mình kìa, ôi máu này với máu này chơi này ngại cái gì nó bị choáng liên tục rồi triệu vân triệu vân triệu vân hồi máu ngay hồi máu cấp cứu ngay trợ thủ tuyệt vời luôn không bảy rồi không có máu rát đâu đấm nó ra We are all part of a greater Nature's grace. Nhây là một cái An ally has been defeated. Bố không ăn được ác thớt kìa. Rồi. Spirits of the wood, guide me. <laughs> Ờ, chết hai bạn rồi. Feel better? True shot. Hear the call of the forest. Bố phải đi nít rồi. toàn đánh xịt Nature's grace. Rally. Đánh này, đánh này. Nó sáng liên tục rồi kìa, nó sáng liên tục. Đẩy lính đẩy lính nữa, đẩy lính nữa. Đẩy lính nữa. Dừng nó ở dưới kia rồi, tôi Dừng nó lan dưới rồi. kia ôi máu là tốt đến cho vị trí của Kenji Kenji support thì quá là báo đạo luôn rồi đấy chúng mít đâu AD đâu ra đấy chúng mít nó đi rồi ơi đi ăn bùa xanh làm gì ra nó chơi mình này, chơi ra đi này đúng rồi vào chơi luôn đúng rồi này. <laughs> ra bùa xanh nó ra bùa xanh nó đúng rồi quản lý trả thủ ăn bùa xanh cho không nhường trợ thủ ăn bùa xanh sao có mana chơi này bắt đầu choáng con này lại chơi tiếp này lê lê lê chơi lại không chơi luôn chơi luôn chơi luôn choáng này choáng này choáng này choáng này choáng này choáng này choáng này choáng này choáng này đâu rồi tí nữa Chú thấy đấy nhiều lên luôn 10 10 đa hỗ trợ rồi. Toán tiếp. Toán này. Chim xa. Chú tên lính lấy trụ luôn, lấy trụ luôn, lấy trụ luôn này. Sáng liên tục ờ, vào đấy, bắn trụ đấy Ôi máu cho liên tục ở trong trụ này Đấy, mỗi đứa một tí Đây, này Ta còn chiêu của À, đưa nhiều mana Đánh Dừng nó sao lên đấy chúng kìa, choáng chúng kìa, choáng chúng kìa rồi không một mười một Support đỉnh như này mà. An ally has been defeated. Thôi, nói chung là thế thôi. Ít vàng quá. Tốc biến đi về. Quay lại một chiêu nữa. lên này lên này lên này không có mát tổng là thua này tim mình máu giấy thôi đi chung đi kéo dần lên We can turn this around. Lấy trụ AD à, kèm lấy trụ đấy nhỉ. Ăn lính đẩy trụ. Ờ. Đánh luôn này, đánh luôn này. Ta xuống rồi lựu búa ơi chiêu cuối đâu bật ulti lên quẩy luôn đây này chạy vào mắt con hồi máu cho đồng đội lên con này trâu ấy đây rồi ra đây con mát tổng này con mát chỗ này ăn thì nhiên này đánh này đánh triệu vân này để ý triệu vân móc lút đẩy luôn đẩy luôn đẩy luôn đẩy luôn đẩy luôn giáp phải lên mít cơ giáp phải lên mít đẩy mít đi kia rẽ đội hình thôi thắt tung lên chiêu cuối này đây là đánh ấy Ôi, có ta bị ờ, hớ rồi này Ta còn hồi máu mà Đúng đấy Hai con trâu nhất đấy Điều muốn cứu hỗ trợ rồi An enemy has been defeated. Bét hỗ trợ rồi nhưng mà các bạn đánh chậm quá. Kratos has been defeated. AD đâu ăn blue đi thao tác tay nhanh lên não rồi loát nhanh lên nhanh có bát tổng kìa thằng rát lại đi lẹ lại chết này đẩy thẳng mỹ lên ad đẩy thẳng mỹ lên cái nga thớt kia đẩy thấp xuống đánh này đánh tao lên này đánh đi kệ lính đi chúng nó dồn hết lên đây rồi thiếu người này thiếu người này có mát thiếu người An enemy has been defeated. đi của chạy, đi của chạy, đi An ally has been defeated. Bang rồi. An ally has been defeated. Enemy double kill. Người có combat ạ, nhìn là biết rồi. Đây này, van heo này, bắt lẻ, ngon này. Đừng đứng ở trong, đừng đứng ở ngoài đường nữa, bây giờ phải đứng núp trong bụi. Cứ tưởng ăn được nhiều mạng là xanh. Defend the base by the light of the moon. Tim nó trâu hơn tim mình nhiều Toang rồi toang rồi Đẩy lên kìa đẩy nhẹ lên kìa Lên đi Đẩy nhẹ lên đi support tới rồi Đẩy lên tiếp Kép thịt luôn Máu ra nhiều không phải đâu Đây còn máu hơn rất nhiều Đẩy thẳng mid lên, đẩy thẳng mid lên là thắng rồi AD đâu Tốt, đam yếu Rồi, ăn trụ luôn Thẳng luôn, thẳng luôn đây, thẳng luôn đây. Vào luôn này, thẳng luôn này vào luôn thắng luôn đỡ phải chơi nhiều hồi máu này hồi máu tiếp này ăn lính đầy trụ đấy chế độ ăn lính đầy trụ đâu Trời. nhiều quá hồi máu này dễ biết này mở đánh mớm thôi lùi về lùi về combat này vẫn là lỗi lắm Keep an eye on a bristle dragon. We are all part of a greater whole. Mình nhìn cách combat là mình biết này. Không bật ăn ăn lính đệ Dạ, Kìa, nó nhìn thấy đấy. Con đi đấy kia nhìn thấy đấy. Defend the base. chơi luôn AD đâu còn nguyên cây máu và chơi luôn quay lại chơi hai con này luôn AD chém đạo đừng bắn nữa đừng bắn nữa đâu kia ơi là chói rồi tim đâu thiếu người rát đâu xuống thả rồng ra thả rồng luôn đi thả rồng đi bạn ơi bạn chết là không có rồng thả đâu lan thằng lan thằng à lan thằng triệu vân à thả rồng ra lan đấy đi Your tower has been destroyed. 0319 support này quá tốt nhưng các bạn đánh nó hơi dở. Đừng có mát nữa, thiếu người. Đừng có mát, đừng có mát, đừng có mát. Chết này, chết này, chết này. Con kia đánh theo tướng bắt đầu đến con ba này lê luôn lê luôn thắng luôn ta nhiều máu tay trụ luôn đi nhiều máu ra tay trụ luôn tao full cây đồ rồi đánh trụ luôn này đánh trụ luôn này nó đang chế độ đẩy lính đấy đẩy, đẩy, đẩy trụ đấy nó đang dọn lính đấy đẩy vào và đẩy đấy ta còn nhiều máu Ủi máu xanh lét luôn Vào tiếp sợ gì đẩy sắp tung lên Thế là thắng rồi rồi gì đấy